Xin chào anh chị nhà đầu tư thì à, chủ đề hôm nay chính là bắt bài đổi lái chứng khoán thì à, trên thị trường chứng khoán có một cái câu là những gì mà nó xảy ra trước đây thì nó đều lặp lại ở hiện tại và nó còn tiếp tục tái diễn ở tương lai chính vì vậy mà các cái đổi lái chứng khoán à, các cái chiêu bài của họ các cái cách thức lái cổ phiếu của họ nó đều như nhau đúng không ạ thì à, trước đây họ là ở thị trường Việt Nam họ lái cổ phiếu như thế nào và gần đây họ vẫn lái như thế và các cái cách thức người ta sử dụng vẫn như vậy và chỉ điều khác ở đây chính là các cái cổ phiếu của các cổ phiếu họ lái á, thì là các cái tên gọi thì nó là khác nhau và hôm nay ấy, thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái quy trình mà đổi lái chứng khoán á, lái cổ phiếu người ta lái như thế nào để mọi người có thể là sau này khi mọi người gặp á, người có thể tận dụng những cái nhịp đánh lên như vậy chúng ta có thể là nhân tài khoản của mình có thể là nhân 3 nhân 4 hoặc là nhân rất là nhiều lần tài khoản nếu mà các bạn phát hiện ra mà một cổ phiếu người ta có đổi lái người ta từ sớm á, thì có thể các bạn thì nhân 5 tài khoản là chuyện rất là bình thường thì lát nữa mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy là các đội lái người ta sẽ cách thức cách thức của họ sẽ như thế nào và cái chuyện các bạn nhân năm tài khoản trong ờ, trong một cái chu trì chu kỳ mà đội lái nó đánh lên ấy, có quá khó hay không thì ờ, thì tại sao có một câu hỏi là tại sao là cách thức của đội lái ấy, nó lại cứ diễn ra diễn ờ, cứ cứ liên tục tái lập như vậy và nó cứ diễn ra diễn đi diễn lại như vậy mà nó vẫn rất là thành công à, nó là bởi vì cái bản chất của trên thị trường chứng khoán đó, nó là nó được điều hành và được vận hành và được tham gia bởi các cái nhà đầu tư các nhà đầu tư đó là các cái nhỏ lẻ và các nhà big boy tạo lập đấy thì bởi vì cái bản chất chúng ta là những con người cho nên là các cái diễn biến tâm lý và trạng thái của chúng ta gần như là giống nhau ở mọi hoàn cảnh đó khi mà cổ phiếu lên chúng ta hưng phấn khi cổ phiếu xuống chứ chúng ta bị uh, gọi là bị hoảng sợ hãi và hoang mang hoang mang chính vì vậy mà lợi dụng cái đặc điểm này mà các cái đội tạo lập các đội lái người ta sử dụng các cái media các media truyền thông rồi à, các cái mạng xã hội đấy để và các thậm chí là các cái broker hay là các cái công ty chứng khoán nữa thì họ sẽ đẩy giá cổ phiếu lên đấy đầu tiên á, để mà để cái quá trình mà lái cổ phiếu một cổ phiếu nó được thuần diễn ra mà nó suôn sẻ nó nó được thuận lợi thì việc đầu tiên là phải quan sát thị trường quan sát thị trường là cái yếu tố đầu tiên coi thị trường hiện tại nó là uptrend hay là downtrend đó thì từ các yếu tố thị trường chung nó nếu thị trường nó ổn định thì các đội lái mới đầu mới hành động được còn nếu không có đổi lái nào mà người ta lái cổ phiếu ở trong thị trường downtrend hết đúng không ạ không có ai dạy gì mà đi đẩy giá cổ phiếu trong một thị trường downtrend cả đó chúng ta không ờ, các đổi lái người ta không có dạy gì mà đi ờ, lái cổ phiếu trong thị trường downtrend nó giống như các bạn mà đi ngược dòng nước ấy thì nó mất rất nhiều sức mà ừ, cái hiệu quả nó không đạt được những như ý muốn thì đầu tiên mà để để mà đổi lái ấy, người ta chọn được con mồi đấy thì trước đầu tiên là họ chọn thị trường chung cái thứ hai họ chọn con mồi thì các cái công ty các cái công ty mà được chọn con mồi à, được làm chọn để làm giá ở đây là gì à. thì hầu hết tất cả đứng sau các cổ phiếu mà tăng giá rất mạnh mẽ thì đều là có cái đội có các cái đội chống lưng đã các đội lái đội tạo lập người ta chống lưng hết thì đội tạo lập ở đây có thể là chủ tịch ở trong công ty đó cũng có thể là một nhóm các nhà đầu tư tài chính liên kết với ban lãnh đạo của công ty đó để đẩy giá cổ đẩy giá cổ phiếu lên rồi, rồi sau đó bán cổ phiếu ra cho nhỏ lẻ và ăn chênh lệch sau đó người ta sẽ mua lại khi mà thị giá cổ phiếu nó xuống thấp đấy thì người ta sẽ thu mua lại cổ phiếu đó và trả lại cho cho các cái đơn vị uh, chủ tịch hoặc là các cái đơn vị nhà đầu tư lớn mà cầm số lượng lớn cổ phiếu đó thì cái việc mà chọn cổ phiếu để mà lái nó cũng rất là quan trọng nó phải thỏa mãn các tiêu chí đầu tiên là thanh khoản nó đủ tốt cái thứ hai là số lượng cổ phiếu trôi nổi trên thị trường nó không quá lớn và thứ ba là ở trong tương lai ở đây nó sẽ có những câu chuyện tốt có có những cái chuyển biến thuận lợi hoặc là các cái yếu tố về vĩ mô nó có ủng hộ đầu vào cho cho cái dòng đó đó thì để mà thỏa mãn các điều kiện đó thì để mà thỏa lái cổ phiếu thì các đội tạo lập á, người ta sẽ phân tích các yếu tố vĩ mô ờ, rồi các yếu tố từ doanh nghiệp và thậm chí luôn là cái tin cái tin mà ra đến lúc nào ngày nào ra thì người ta đã có kế hoạch cả từ năm trước rồi và cái phần book lợi nhuận cũng vậy book lợi nhuận cái lợi cái lợi nhuận mà báo cáo đưa ra thì người ta đã lên kế hoạch từ hai năm trước có khi từ hai năm trước rồi đó để thì để mà người ta set up được một cái game như vậy một cái ờ, quá trình đánh lên cổ phiếu như vậy nó cũng rất là công phu đấy cho nên là cái lợi nhuận người ta rất là lớn à, mình có thể kể ra một số cổ phiếu mà đã từng được đội tạo lập nó đánh lên trước đây đầu tiên là cổ phiếu KBC các bạn à, thấy không ạ KBC cũng được từng được lái VIX cũng từng được lái không nói riêng gì rồi anh Quyết nha anh Quyết thì ờ, đương nhiên rồi anh Lân Lũy nhân Lũy thì không nói rồi Gách đúng không ạ họ cổ phiếu nhà của anh Tuấn rồi ờ, cổ phiếu của anh ờ, hút hút của anh ờ, của nhựa đồng nai á anh anh gì anh độ nhựa đồng nai cổ phiếu uh, bất động sản đích hai năm là hay là CEO cũng như vậy rồi uh, cổ phiếu LPB của Liên Việt Bắc Banh á cũng được từng được lái cũng từng được đẩy giá lên đấy và rất rất nhiều và các cái cách đánh của họ cũng đều tương tự như nhau khi các bạn mà phân tích rõ nếu các bạn chịu khó ngồi phân tích còn nếu các bạn mà chưa biết thì hãy xem hết video này mình sẽ hướng dẫn thật chi tiết cho các bạn để các bạn sau này nếu mà gặp các bạn như các cái cách đánh đổi lái các bạn sẽ nhận diện được và chúng ta có thể tham gia vào đó tận dụng những cái người ta mình mình gọi là mượn gió bẹ măng đúng không ạ chúng ta mượn các cái cơn gió lớn đó kiếm về một khoản lợi nhuận không hề nhỏ cho tài sản của chúng ta thì mình sẽ hứa à, sẽ lấy ví dụ đầu tiên là cổ phiếu hút đây cổ phiếu hút thì nó bắt đầu và được lái từ tháng ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020 và kết thúc vào ngày 25 à, tháng 3 2022 tức là là hai năm đúng không ạ thì bắt đầu để lái cổ phiếu á, thì cái giai đoạn này này một nhóm nhà đầu tư tổ chức á, người ta bắt đầu sang đây giai đoạn này các bạn thấy này người ta đã sang à, sang tay cổ phiếu một phần này này tiếp đoạn này người ta bắt đầu sang tay thêm một cổ phiếu thêm một nữa tức là đội này là đội anh đồ anh đã gom được cái phần lớn cổ phiếu trên thị trường từ tay chủ tịch đấy đây các bạn thấy không ạ từ đáy đoạn này đấy thì các bạn thấy là cổ phiếu hầu như đi ngang và không có thanh khoản nhưng bắt từ đầu từ giai đoạn này đấy đi thì có một cái các bạn nhìn cái cột khối lượng này các bạn nhìn thấy cột khối lượng không ạ nó cao lên bất rất là bất thường này tức là giai đoạn này cổ phiếu nó sang tay và bắt đầu được đẩy giá lên một cách âm thầm và từ từ đây và các bạn thấy không ạ cái cái cột khối lượng á, bắt đầu ban đầu nó rất là cao này sau đó siết dần dần dần dần dần tức là quá trình sang tay ban đầu nó sang tay lớn sau có ít dần ít dần ít dần rồi sau đó nó đẩy giá lên và bắt đầu đè giá xuống và cái cột khối lượng nó đã giảm dần này đấy sau quá trình tích lũy vào thu gom trong dài hạn như vậy đó, cứ đánh lên từ từ từ từ mỗi ngày 100 đồng 200 đồng có ngày là nhiều là 500 đồng đánh lên đè xuống đánh lên đè xuống đó các bạn thấy không người ta rất là kiên nhẫn để đều lái được một cổ phiếu người ta rất là kiên nhẫn đánh lên rất là từ từ từ từ từ, từ tốn đây và đến giai đoạn này này và đến cái giai đoạn mà 22 tháng 10 thì khi mà đổi lái á, người ta gom đủ số lượng cổ phiếu hay là cái chính xác là giai đoạn mà tích lũy nó đã xong rồi đó thì các bạn thấy là ở ờ, những video trước mình có nói rồi cổ phiếu nó có bốn giai đoạn một là tích lũy hai là định giá ba là phân phối thứ tư là đề giá nó có bốn pha như vậy và doanh nghiệp cái vòng đời nó lớn có những doanh nghiệp hàng trăm năm và có những doanh nghiệp hàng ngàn năm đó, Việt Nam thì chưa có những doanh nghiệp trăm năm hay là ngàn trăm năm thì mình chưa không biết nhưng mà ngàn năm thì chắc chắn là chưa nhưng ở Nhật Bản hoặc là Nhật Bản thì có những doanh nghiệp đó là hàng ngàn năm rồi hàng ngàn năm nó tương đương một triệu là một triệu đại nó mà một thập kỷ một uh, rất là nhiều năm đấy rất là lâu năm cho nên là các chu trình của nó các uh, quy luật lãi cổ phiếu có thể là nó lặp đi lặp lại và quy định lãi cổ phiếu nó có thể là đánh nhiều nhịp đấy tùy theo vào cái chu kỳ kinh tế và điều kiện kinh tế thì mình sẽ nói từng cổ phiếu một để sau này các bạn sẽ nhận diện được và các bạn sẽ tận dụng những nhịp như vậy các bạn gia tăng tài sản của mình ở giai đoạn này này thì cái giai đoạn tích lũy nó đã xong và bắt đầu quá trình đẩy giá thì giai đoạn này thì bắt đầu là các bạn thấy là các một số đầu cơ đã nhận ra nhận diện được là đội có đội giá có đội đang đẩy giá cổ phiếu lên đấy từ tháng 25 tháng 10 2021 này nó đẩy giá lên một cách từ từ và âm thầm này cứ đẩy lên đều đều đều đều đều sau có có những một số phiên nó bứt thoát lên này đó tuy nhiên có một số phiên nó đều chỉnh xuống tức là đổi lái nó ý chí của đổi lái nó chưa muốn đánh lên đấy giai đoạn này bắt đầu là khi mà giai đoạn này thì bắt đầu nó đè giá xuống và gom nốt số lượng cổ phiếu cuối cùng trước khi mà nó cho chạy bứt tốc bứt tốc để đẩy nhanh quá trình này thì nó đè giá xuống này các bạn thấy không ạ và khối lượng nó bán đè giá xuống để nhỏ lệ bán ra nó đè thử coi nhưng mà khối lượng không còn nhiều trên thị trường không có nhiều nữa thực ra thì trước khi mà nó có đội à, lái này à, đội tạo lập á đấy hoặc là đội à, lái nó lái cổ phiếu lên ấy, thì nó đã mơ các bạn thấy anh quyết á anh mơ hơn 450 tài khoản trên thị trường trên ở ờ, công ty BOS và tất cả các công ty chứng khoán khác mục đích để là tạo thanh khoản cho cổ phiếu đó tạo thanh khoản của cổ phiếu đó đúng không ạ mua ra bán lại mua mua tay trái bán tay phải ngược lại mua tay phải bán tay trái như vậy để tạo thanh khoản cho thị trường để tạo cái sự thu hút sự chú ý và đồng thời sau sau sau đó những giai đoạn đó thì bắt đầu các cái thông tin sẽ được liên tục được bơm ra trên media trên các cái trang báo về uh, chứng khoán tài chính và uh, à, KCF hay là uh, stock hay gì đó rất là nhiều uh, về dự báo lợi nhuận hay là tăng lượng doanh thu hay là tái cơ cấu uh, hay là kỳ vọng về tương lai thì tất cả những cái đó là chung quy lại là là đều đều được gọi là bánh vẽ để thu hút nhỏ lẻ đấy thì quá trình này nó đạp xuống để gom lượng hàng cuối cùng coi thịt trên thì đường còn bàn còn nhiều hay không đấy khi đến cái đoạn này cái cái một cái cây nên rút chân như vậy này tức là nó báo hiệu là cái quá trình thu gom nó là kết thúc và bắt đầu nó đi đánh lên này thì đến giai đoạn này nha thì các thông tin mật nó sẽ được rò rỉ cho các cái đội nhóm chứng khoán các cái room khách hàng đó đấy bạn này bắt đầu nó gì do gì bắt đầu các cái broker chú ý đến thì bắt đầu các broker nó sẽ khuyến nghị cho khách hàng của mình mua đấy và bắt đầu từ giai đoạn này nó là, là giai đoạn gọi chạy bứt tốc giai đoạn đánh mạnh này đó và thông thường các bạn nhớ này từ cái giai đoạn mà đánh mạnh mẹ lên này, này đến và đạt vùng đỉnh của nó thường là nhân đôi thường là nhân đôi tài khoản và giai đoạn này á, thì cái cái khối lượng của nó nó đã tăng lên rất là nhiều lần thì cái đồi lái á bắt đầu đánh lên bứt tốc này đánh về các bạn thấy ạ nó những cái cây khối lượng rất là lớn khối lượng lớn này cái volume volume tăng mạnh này đấy chạy bứt tốc lên luôn đó và những giai đoạn này giai đoạn này giai đoạn này mình mình nói này ở giai đoạn này đây từ đây đến đây từ đến cây này từ cây này trở đi từ cái cây này để đi gọi là giai đoạn bứt tốc đúng không ạ và những ở ờ, như giai đoạn nó có đặc điểm là gì là thị giá tăng cổ phiếu là mở mắt là tăng trần mở mắt là tăng trần và tăng rất là mạnh và lúc đó là niềm tin chúng ta ở nhà các nhà đầu tư nhỏ lẻ là gì mua cổ phiếu này chắc chắn ăn và chắc chắn lời và cái gì các bạn có một cái niềm tin rất là vững chắc rằng cổ phiếu này cổ phiếu mạnh mạnh hơn thị trường đấy và lúc này là những thông tin tốt liên tục được bơm ra đấy nào là doanh nhân này doanh nhân nọ tham gia vào hội đồng quản trị hay là hoa hậu này hoa hậu nọ tham gia vào ban giám đốc hay là ban lãnh đạo của công ty hay kiểu như vậy hay là doanh nghiệp này đã được hưởng lợi từ thị trường chung hay là được hưởng lợi từ các cuộc chiến gì gì đó tất cả những chung quy là chung quy là các bài báo đều viết về bánh vẽ đều là cho chúng ta ăn bánh vẽ hết đó thì đồng thời nhưng như vậy các bạn thấy là có cái khối lượng bán ra nó liên tục lớn các cái cột volume nó lớn hơn rất là nhiều lần này thì giai đoạn này chính là giai đoạn thắt phân phối và thoát hàng bớt của của, của các đội tạo lập đó thì giai đoạn này đội tạo lập nó bắt đầu bán ra tại vì người ta gom từ giá bên vùng bên dưới này này các bạn thấy không người ta gom từ vùng này cơ mà người ta gom từ vùng giá 3 người ta gom lên đúng không ạ gom từ vùng giá 3 đi lên luôn thì đến vùng 20 vùng này là nó 236 rồi là nó người ta lời 1.200 phần trăm đúng rồi đúng là người ta gấp lời gấp 10 lần nếu người ta bán dần dần có vì người ta nắm hàng trăm triệu cổ phiếu thì người ta bán một hai triệu hay là 5 triệu 10 7 triệu nó không cũng không ảnh hưởng quá nhiều người ta cắt bớt cắt những phiên như vậy chính là những phiên thoát hàng của đội lái đấy phiên này nó ra một khối lượng rất là lớn này sau đó là nó sau phiên này nó đẩy giá lên tiếp đó đẩy giá lên nó lại bù vô nó lại bán ra tiếp đấy và những như vậy đây là như giai đoạn này là khúc cái khúc này này cái khúc này này chính là cái giai đoạn mà thoát hàng của đội lái khúc này đó chính là khúc thoát hàng của đội lái thì khi mà đội lái nó thoát được một một cái lượng lớn hàng rồi đó giai đoạn này nó cái những cái cây trần này là những cái hồi để nó bán nó nó hồi thì nhỏ lệ hoang hoang mang và sợ hãi thì à, do lệ cũng bán thì nó không bán cho ai được thì nó phải buộc phải đánh lên những phiên hồi để tạo ra những cái hy vọng cái niềm cái những cái hy vọng cho nhỏ lệ rằng cổ phiếu nó sẽ quay lại à, và các lúc đó các đầu cơ vẫn tiếp tục bơm tin rằng là cổ phiếu này là target kỳ vọng đến gấp đôi gấp ba nữa chưa nên bán sớm kiểu như vậy và những cái này là những cái hồi hồi để nó bán nốt chính là sau khi nó bán xong thì các bạn thấy là nó sẽ đi về miền cực lạc đấy và chính những lúc mà chúng ta ờ, gọi là trong thị trường chứng khoán nó bắt đầu là gì cổ phiếu nó sinh nó lớn sinh ra sau sợ hãi lớn lên trong nghi ngờ và chết trong sự thỏa mãn là chính là như vậy Đấy. tất cả các cái chiêu trò của đổi lãi nó đều y chang nhau đều có cái bài như vậy đây đây là cổ phiếu Liên Việt Postbank của những năm 2019 2020 và đây thì à, giai đoạn này cổ phiếu LPB nó cực kỳ là hạn chế cực kỳ hàng à, gọi là nó thuộc là bỏ cung tức là nó thanh khoản nó thấp đúng không rất ít người chú ý đến thì giai đoạn này thì đội anh anh gì Thái Hậu đình nhỉ anh à, Bộ Bầu Thủy bộ Thủy bộ Thủy chính là giai đoạn mà bộ Thủy gom hàng các bạn thấy không ạ cái, cái, cái, bỗng nhiên một giai đoạn là cổ phiếu nó siết nền và đi ngang này nó siết nền nó gần như đi ngang và không có tăng giá bao nhiêu đây thì còn nhưng mà ờ, nó siết này cái giá không tăng nhưng mà khối lượng nó tăng lên đột biến so với những cái ngày trước so những dạo trước đó các bạn thấy ạ thì bạn thực ra thì người ta gom từ cái đoạn này người ta gom từ đoạn này này, này. người ta gom đây khi đánh lên phát nó đẻ giá xuống phát nó gom này. nó bắt đầu nó gom từ từ từ từ từ từ từ đến đây là những quá cú gom nốt thì kết thúc một quá trình thu gom nó mà có một cái cây vòn bất thường nó lớn lên lớn lên bất thường này đường giá lớn lên rất là mạnh mẽ này von lên lên bất thường và lớn lên gấp nhiều lần có thể gấp đôi hoặc là gấp 1,5 lần so những cái phiên những cái phiên trước đó đấy thì đây là cái phát thông tín hiệu rằng là tôi đang chuẩn bị đánh lên đánh cổ phiếu lên anh em broker chú ý đấy thì bắt đầu cổ phiếu bắt đầu đánh lên này và nó lớn nó lớn lên trong nghi ngờ anh em trong sự nghi ngờ và cổ thanh khoản lên vẫn tiếp tục rất là tốt và tăng nó tăng từ các bạn thấy nó tăng người ta gom từ giá mấy giá 4 mà người ta gom từ giá 4 lên giá bảy người ta đánh lên nó đánh lên từ từ từ từ theo có đi kèm đó những cái pha đề giá rất là mạnh này để phá đề giá và đề giá nha nó đề giá nhưng cái, cái các bạn thấy là cái khối lượng nó giảm dần và tức là hay nói cách khác là cái cái cái cái, cái, cái khối lượng bên ngoài thị trường nó không còn nhiều nữa đây nó đánh lên này đánh lên đến đây đánh đây đánh lên đây đây là cái giai đoạn mà nó những cái này các bạn thấy không một cây vom một cái cây với khối lượng rất là lớn sau một cái giai đoạn siết nền này siết nền ngắn thì giai đoạn này là nó gom lại tiếp tục gom lên và chuẩn bị đánh lên phát cuối cùng mà đã đánh lên từ giá 13 đây giá 25 là tăng lên gấp đôi y chang giống bài khi nãy đấy và có những đến bên cạnh những phiên tăng có những phiên giảm đấy thì bắt đầu giai đoạn giai đoạn này giai đoạn bứt tốc để được của đội lớn đội lớn thoát hàng chính giai đoạn này là đội giai đoạn anh à, có thông tin anh à, thụy được à, tham gia vào hội đồng quản trị của lpb mà anh tham gia vào làm gì thì mình không biết và đúng sau giai đoạn này thì anh tham gia này nhưng mà anh bán hết cổ phiếu trước đây rồi anh bán hết đâu rồi anh bán anh tham gia này đấy và cổ phiếu CLVB sau khi anh Thủy anh thoái vốn anh bán hết cổ phiếu thì cổ phiếu đi về miền cực lạc đi về miền thỏa mãn đấy thì cái bài như vậy nó tương tương tự nhau và anh uh, anh đổ hay anh thủy hay anh tâm hay là anh nào đó thì cái bài nó ít trang như nhau vậy hay là KBC đây mình lấy KBC KBC thì anh tâm anh nắm cái lượng lớn cổ phiếu từ ngày xưa rồi cho nên anh không cần phải đi thu gom giống như những cái đội kia đấy thì các bạn thấy không ạ anh tâm anh ờ, ém cổ phiếu giai đoạn này nó đi hầu như đi ngang và xít nền đấy thì đến giai đoạn này bắt đầu cổ phiếu nó bứt tốc này nó bứt thoát này này các bạn thấy những cái vỏ cây vòn khối lượng rất là lớn và bứt thoát lên kiểu như vậy đấy bứt lên đó là tái tích lũy nó đi lên bắt đầu anh ta anh xuất một số lượng lớn anh bán ra đó bắt đầu giai đoạn này giai đoạn đi lên này giai đoạn tuy nhiên giai đoạn này nó không bứt tốc như giai đoạn trước nữa nhưng mà cũng rất là đáng chú ý từ 24 mà lên 16 thì cũng x2 rồi nhưng mà giai đoạn này nó lớn hơn và ăn được cái giai đoạn này giai đoạn cực kỳ ngon luôn chỉ trong vòng đâu đó khoảng là từ ngày này đi đến ngày này 42 ngày 42 ngày tức là đâu đó khoảng một tháng rưỡi là tài sản các bạn từ 111.000 mà nhân lên là 34.000 tức là nhân 300 nếu bạn nào bán kịp ạ mình nghĩ nếu mà bạn nào tỉnh thì các bán ngay cái này cái này cuối phiên lôi ra bán là ổn nhất thì các bạn chỉ cần 11 ờ, đến ăn lên 33 là cũng đủ rồi như vậy là cũng thỏa mãn rồi trong vòng một tháng thì các bạn kiếm đâu ra 300 tài khoản đúng không ạ hãy tâm anh đánh đánh khóc cái cửa đó luôn ạ anh đánh tầm anh đánh, đánh khét thiệt hay là cổ phiếu của gì ta anh nào nào anh quyết đi quyết đi hả lấy FLC cho nó cho nó nóng sốt anh quyết những cái năm trước anh đánh còn kinh khủng hơn nữa nhưng anh kia thì cũng bình thường thôi cái tầm anh quyết mà đánh thì những đội kia gọi là gọi bằng cụ đây khi mà FLC lên sàn á nó chỉ có giá 8 vào đầu nhỏ lệ đu vô và ép ra ép ra hết sạch chạy và đánh một bạch lên từ giá 8 mà lên giá 26 giá 5 mà lên giá 26 thực ra thì nó chia tách FLC là nó chia tách rất là nhiều lần rồi nó chia tách rất rất nhiều lần cho nên mới có tỷ giá hiện tại chứ ngày trước nó phải lên hàng giá mấy chục ạ sau đó thì anh quyết anh buông xuôi và cổ phiếu nó đi rơi nó đi về miền cực lạc và gọi là cực cực lạc luôn đấy và cú cú này là cú hôm răn tiếp tục của anh quyết đây bắt đầu anh đánh lên này và anh sử dụng 400 hơn 450 tài khoản chỉ để tạo thành khoản cho cổ phiếu đó, các bạn thấy là cổ phiếu nó đi từ giá 2 ngàn mà nó lên giá 24 ngàn là tăng 1.200% là tài sản tức là nó cách là cái giá trị tài sản trên của anh trên thị trường cổ phiếu tăng 1.200% tức là tăng 12 lần á nói với nói vậy cho nó lẹ rồi hay là anh à, thôi còn anh nhân thì nó không có gì hay nữa còn anh nào không ta rất rất là nhiều à, đích đi DG cũng vậy thôi đây DG nó là cái thành khoản của nó bắt đầu thu được thu gom từ ngày từ giai đoạn này này đây giai đoạn à, him lam á tức là him lam nó mua lại cổ phần của các cái tổ chức nước ngoài đấy nó mua lại cổ phần đó và nó bắt đầu nó bắt đầu thu gom từ cái đoạn này thì thu gom thêm từ giai đoạn này này đồ tạo lập nó thu gom này nó hầu như nó cổ phiếu này nó dao động trong một cái hộp đa vắt và nó đạn dao dao động trong khoảng từ 27 cho tới 22 đấy và giai đoạn đỡ bứt thoát lên đây tạo một cái cây vòn nó cực kỳ cực kỳ lớn đấy. tuy nhiên giai đoạn này thì nhỏ lại bu nhiều quá bắt đầu nó đánh nó ép xuống nhỏ lại ói hàng ra bắt đầu nó đánh lên nó đánh lên này nó đánh lên cực kỳ dứt khoát và bứt tốc luôn đấy và giai đoạn này chính là giai đoạn mà có thông tin nó ra một cách đột ngột là anh quyết anh upbo thì thị trường nó đi xuống nhưng mà tại vì đồ tạo lập nó vẫn chưa thoát hết được hàng bắt đầu nó đánh lên 110 bắt đầu nó nó đánh trong giai đoạn này nó vừa đánh lên vừa bán ra vừa đánh lên vừa bán ra và đến 110 chính là vùng đỉnh của nó nó không thể tạo đến 120 được nó xác định như vậy rồi thì bắt đầu nó vừa bán lên vừa bán ra bán ra với số lượng rất là lớn và hiểm làm đến giai đoạn này thì hiểm làm thoát nốt những pha cuối cùng đấy và thị trường hồi lên một chút và anh hiểm làm anh bye bye ờ, cổ phiếu đích và giờ cổ phiếu đích rơi một cách tự do rơi 10 phiên không không hồi và được uh, đích mới hồi được một hai phiên và phiên uh, thứ sáu vừa rồi lại phiên quay đầu giảm thì đối với đích này đấy mọi người nên thoát ra sớm vào thứ hai tuần này chứ không là đến cuối phiên là nó sẽ giảm một cục nữa nó sẽ giảm về dưới ờ, cái nền này luôn rồi trên đây là mình giới thiệu cho mọi người cách mọi người bắt bài các cái đội lái chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam mình thì hy vọng là các cái tức mà mình chia sẻ được á, nó sẽ giúp ích cho mọi người ở trong tương lai và mọi người ấy tận dụng những cái nhịp đánh của các đội lái để các bạn có thể gia tăng tài sản của mình cảm ơn mọi người